Lô xin chào các bạn và trên tay mình đây đang có Jack Club của Replica và bên này là Kilian Energy xe Hôm trước thì trong một cái buổi live trên TikTok thì mình đã vote các bạn muốn xem là so sánh hai mùi gương nào để đi phỏng vấn Và ngày hôm nay thì mình đã có mặt ở trên phố đi bộ và thời tiết cũng khá là mát mẻ để có thể phỏng vấn hai mùi gương này Và chúng ta hãy cùng nhau xem xem đâu sẽ là mùi hương chiến thắng trong ngày hôm nay nhá Mình đang có hai cái mùi hương cho nam mùa đông ở đây Thì mình muốn xin cảm nhận mình đã xịt ra giấy thôi Đây <clears throat> các bạn ngửi xem các bạn đổi với nhau xem mà các bạn thích cái mùi hương nào hơn xem mà nếu như bạn một bạn nam xịt thì sẽ ấn tượng với mùi hương nào hơn em thì em thích cái mùi di này hơn ạ mùi di hơn á cái lý do vì sao em thích cái mùi di hơn em cảm giác mùi nó nhẹ nhàng với cả nó ấm hơn là không mùi này nó em cảm giác mùi nó hơi mạnh quá hơi mạnh quá hả à? thế còn em em người này hơn à? Ờ, cái lý thế là em lại thích kiểu mạnh hơn đấy hả vâng. kiểu, kiểu chắc là gu cũng hơi nặng đô đúng không rồi uh, đây cái đây là cái mùi hương mà em chọn là của nhà Killian con này là NGC còn cái chai này là chai da club của bạn nữ này thích rồi mình cảm ơn hai bạn nhé có hai cái mùi hương dành cho nam ở đây và mùa đông thì mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi thì mình muốn các bạn cầm các bạn gửi thử xem đây là của nam ừ cũng đều là của nam hết thì muốn kiểu hai bạn đổi với nhau và các bạn gửi xem là các bạn thích cái mùi hương nào hơn nếu mà lựa chọn là mùa đông theo em cảm nhận thì cái này Ờ, em thích cái này hơn cái cái cái, cái chữ gì đây á? Dạ vâng ạ. Ờ, cái lý do vì sao em thích cái mùi hương này hơn? Nó có mùi kiểu quyến rũ hơn ạ. Ừ, kiểu nó ấm ấy hả? Vâng, cái này thì sao? Cái này nó nhạt, hơn, mùi kiểu không bị nồng. À thế à? Em thích mùi nồng hơn. À thế à? Em thấy thích chữ gì hơn? Ờ, đây là chai của em, có em em thích mùi gì? Em cũng thích mùi này. Em cũng thích giống như Thích mùi này luôn. Vâng. Rồi à, đây là chai nước hoa mà cả hai bạn thích. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhé, chỉ có thế thôi. Dạ. Rồi mình cảm ơn. Dạ. Rồi. Vâng. Ờ, như mọi khi thì tôi sẽ quay đến cái nào chạm 5 thì thôi Và hiện tại thì đang là 3-1 Và tôi rất sợ là ra club chiến thắng ngay người xe các ông ạ Nó không như dự đoán ấy, lần nào tôi đi quay nó cũng như thế Nên là thôi, cứ để xem biết kết quả như đâu lại có màn lật ngược kèo Nhanh lắm xem cảm nhận thế nào thích mùi hương nào hơn đây mà đơn giản lắm nhá uh, hiện tại đây mình đang có hai cái mùi hương cho nam mà mình đã xịt ra hai cái tờ giấy ấy rồi thì mình muốn các bạn cầm các bạn ngửi thử xem là các bạn thích cái mùi hương nào hơn các bạn ngửi xong rồi các bạn đổi với nhau xem mà nếu như là mùa đông cho nam thì các bạn sẽ kiểu thích cái ngửi mùi hương nào trên người các bạn nam hơn sẽ có một cái mùi hương hơi nặng một tí à, nếu như là mình mình chọn thì mình sẽ thích cái mùi hương nào hơn em em nghĩ là mùi này mùi này á à? cho mình xem để chị này chị gì chị à, à, cái lý do vì sao mà hai bạn thích cái mùi hương này hơn nó vừa phải nó nhẹ nhàng nó không nồng quá cái mùi này hơi nồng còn cái mùi này nó nồng quá à? vâng à, mùi này mình trộn mùi mồ hôi thôi <laughs> mùi này mình trộn mùi mồ hôi thôi <laughs> rồi uh, mình cảm ơn hai bạn nhé uh, ờ, đây là chai nước hoa mà các bạn thích chai Kilian Angel xe rồi mình cảm ơn hai bạn cạnh nhau đi cho nó tình cảm đây mà mảnh quay ở đây uh, mình đang có hai cái mùi hương này mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi rồi mình muốn các bạn cầm các bạn ngửi thử xem là các bạn sẽ thích mùi hương nào hơn đây là mùi của nam mùa đông nhá mình thấy bạn nam đang xịt mùi gì đúng không Đấy, hai bạn có thể đổi với nhau xem mà nếu mà thời tiết nó sẽ xe lạnh một tí thì uh, mọi người sẽ ấn tượng mùi hương nào hơn à, bạn bạn nam chọn nam trước nhá à, đây là cái chữ a đúng không cái lý do vì sao bạn thích mùi hương này không nó ờ, hợp phong cách à Thế cái, cái con mùi này thì sao này nó hơi gỗ quá nó hơi gỗ quá à, không phải gu thế các bạn nữ em thì em thấy mùi này ngọt với cả là không quá bị đồng ấy ừ. Vâng, nghĩ là mùi này đấy thế mà phải xem lại nhá <laughs> đây, đây là trai mà bạn nữ thích còn đây là trai mà bạn nam thích Chai NG, chai này chắc là mọi người biết nhiều đúng không? Nếu mà bạn dùng nước hoa đúng không? Ừ, à, đây là chai bạn thích, chai Kilian NG Share à, Rồi, mình cảm ơn hai bạn nhé Rồi, rất cảm ơn Đây là hai cái mùi ờ, mùa đông dành cho nam Thì mình đã xịt ra giấy rồi Thì các bạn cầm cái tờ giấy, bạn, các bạn ngửi thử xem là các bạn thích mùi hương nào hơn Các bạn đổi cho nhau cũng được Xem mà, à, ờ, mình xịt ở đầu bên này này ừ, Xem nào nếu mà mọi người đổi đổi cho nhau đi xem là thích mùi hương nào hơn nó là hai mùi khác nhau em thì em sẽ thích mùi bên này hơn mùi bên này à, à, à bên này là đó là chữ gì nhỉ à chữ a ấy à cái lý do vì sao mình lại thích cái mùi hương này hơn cái mùi hương còn lại tại vì mùi này thì em thấy là nó cảm giác là nó nhẹ vừa ừ. nhẹ vừa với lại nó không bị hăng quá ừ. thế còn mùi này mùa này thì em không hiểu rõ à không mình không thấy rõ lắm à không không hiểu rõ lắm à thế các bạn nữ ừ, bạn ấy thích mùi nào hơn nghỉ lại cho nó chắc <laughs> vâng. em thấy em thích mùi ờ, này hơn à mùi uh, mùi cũng mùi chữ A hơn à. Vâng. à chắc là cái lý do thì chắc cũng giống bạn nam à không Hay em là... cảm thấy nó nam tính hơn à, nó nam tính hơn à à rồi à, đây là cái mùi mà hai bạn lựa chọn rồi ờ, mình cảm ơn hai bạn nhé. À, vâng, vâng. Rồi, dạ, mình rất cảm ơn. Ok và <laughs> thực sự thì đúng là có một pha lộn ngược dòng không ạ. Phút cuối thì NGC lại giành chiến thắng với một cái tỷ số khá là chênh lệch. Lúc đầu thì mình nghĩ rằng là ra club thắng cơ. Cuối cùng thì khi mà try down ở trên giấy sau khoảng tầm hơn một tiếng đi quay thì NGC lại giành chiến thắng. Và các bạn đang lăn tăn về hai cái mùi hương này thì hy vọng đây là một cái luồng ý kiến để các bạn có thể tham khảo đưa ra lựa chọn chính xác nhất cho mùa đông năm 2022 này Và nếu như các bạn thấy video hay đừng quên việc like, share, ấn nút cho theo dõi nhận được nhiều video mới hơn Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye